Ví dụ một Trong bệnh viện làm thế nào mà các bác sĩ có thể lấy mặt sắt lỏ nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân? để bài cho rất hay nhé Đây là ứng dụng thực tế Về nguyên tắc nếu như chúng ta đứng gần những chỗ cắt hàn thì về nguyên tắc có thể có mặt sắt vào mắt chúng ta và nếu chúng ta mà dùng banh hoặc dùng các dụng cụ nhỏ mà ta cố tình lấy thì chúng ta có thể gây xước rác mạc diện rộng mà thậm chí có thể không cắt không gấp được cái vật liệu ấy ra nhưng mà nếu vào trong bệnh uh, viện ấy thì bác sĩ có thể dùng nam châm được không và vì sao câu trả lời là bác sĩ có dùng nam châm được không bác sĩ có bác sĩ người ta sẽ có bộ phận chuyên dụng ở khoa mắt người ta sẽ dùng một cái nam châm có từ trường rất mạnh và ở đây thường thì người ta dùng nam châm điện tại sao dùng nam châm điện bởi vì nam châm điện có thể điều khiển được độ lớn của lực uh, để cho nó hút cái mạt sắt ấy ra từ từ để tránh tổn thương cái mô mắt của chúng ta tối đa nhất